Rồi đã đoạn rồi mà cô có nổi hết trơn luôn Đâu, nay chưa nổi đâu Lớp gì ít chứ mày Ơi lớp gì ít chứ mày Sợ À lớp giờ chị ít còn gì Lớp ai biết nhảy dây không vậy? Lớp tụi nào biết nhảy dây không cho mình chém chơi chung vô mệt quá đóng cửa lại à, mệt quá ok bạn nói chung là sáng giờ đi học về cũng có nhiêu á vô trường quay không được gì nhiều bạn ơi tại trong trường người ta đông lắm với lại là sao sao, nó đông đó mình không bình luận được gì đâu vì vô trường học mà mình đâu thể mà khi nói trong trường mà nói tự nhiên như ở nhà đâu bạn cho là bạn thông cảm mình nha mình không có bình luận vì nhà mình có thể nói bạn thôi nó nói chung là cái clip mình quay từ 6 giờ sáng tới giờ là 9 giờ mấy rồi 3 tiếng mấy lên trường nghe nói chuyện người quen gặp bạn mới thầy cô vậy thôi ơi <laughs> nếu không còn nữa thì thôi ờ, mình kết thúc clip đây nha <laughs> thì nó hơi bị nhàm đúng không bạn thôi chúc bạn xem clip vui vẻ nha bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại các bạn bye bye